năm ngồi đếm lại sổ đời ba trăm ngày vui đã qua mất rồi Đời mình lái tay trắng tay Công danh thì chưa được mấy Lại phải bôn ba tiếp một năm thôi các bạn ạ Năm vừa rồi nói thật ra đầu tư làm review âm hết cả vào lãi Cuối năm ờ, dồn mãi cũng được ờ, gần tỷ Thôi gần một tỷ thì mình ờ, Xem nào mình sẽ sắm một chiếc xe khoảng 700 triệu Còn 300 triệu để ăn Tết Dốc hết tình này trả nợ đời luôn Tết này là ăn chơi tới bến Mua xong ra Tết bán Cho nên là phải kiếm cái xe nào nó cũng ờ, giữ, giữ giá một tí Thì uh, bây giờ mình đang ở Bà Môn Lê Văn Lương chỗ Việt Dũng Auto đây cũng là một địa điểm uh, xe cũ xe lướt gì đó cũng khá là tin cậy nói chung là làm xe cũ bây giờ phải uy tín thì khách mới yêu được mình vào thôi ngân sách 700 mua gì bây giờ Nhà có anh nhỉ mang hết xe ra đây cái À thôi à, Nay thì có 7 lít thôi 7 lốp rồi bây giờ Đang đi ngắm ờ, cái xe gì Này thấy ờ, BMW này hoành tráng chưa 700 em ở cửa hiện tại cửa hàng là có mấy lựa chọn cho anh ấy Ờ GLK là GLK này nhưng mà GLK này đời bao nhiêu đây? Con của em này là sản xuất 209, GLK 300. GLK 300 à. sản xuất 209, 7G Tronic. Ngày xưa là cái thời đấy là chạy con này thì cực sướng luôn, cực phê luôn Nhưng bây giờ giá là bao nhiêu? Em đang bán là 690 nhỉ 690 giá yêu thương nhỉ? À, thực ra giờ xe cũ nó êm êm giá rồi nhỉ Nhưng mà cam kết là không đâm đụng nước hay vâng, nhỉ? Vì ừ. cửa hàng em là chất lượng đâm đụng ngập nước là ok nhỉ? Bảo hành đúng không? Hành Nói chung à, Nhưng mà nhưng mà bây giờ xe trong sơn xiếc ờ, còn mới nhỉ? Ờ, thì về thì bọn em cũng phải... Ờ, Tốt tác lại một tí. Tốt tác lại một tí nhỉ? Đấy. À. Trông xe cũng đẹp này mà có 700 triệu rồi các bạn ạ Đây các bạn có thể quan sát đây Sắm đi Tết ừ. Nhưng mà ờ, bây giờ thì mình sẽ sẽ ra vào bên trong xe xem cái nội thất này nó như thế nào Ok Thực ra nếu mà về ờ, cái dòng GLK sau này là đổi thành GLC ấy, thực ra GLK được ờ, nhiều người yêu chuộng lắm bởi vì trông nó khỏe. Khỏe hơn GLC. Vâng, với cả cái formatic của nó chạy rất là hay. Đây, 209 này chín này, anh ghế nguyên bản đấy. Ghế nguyên bản này, ừ. da rẻ vẫn còn hồng hào đúng không? Hồng hào. 10 năm rồi. Ngồi mẹc thì nó vẫn oách đấy. Oách vẫn sang này. Ừ. Đẳng cấp đấy. đẳng cấp này. À. Ốp ờ, này là ốp ờ, ốp uh, ốp nhôm đấy chứ. Vâng, ốp nhôm vẫn đẹp nhựa. Trông đẹp phết nhỉ? Nhựa vâng. chứ ai bảo nhựa mẹc là xuống đâu. Nhưng mà cái đời GLK này là được anh em rất là yêu thích này bởi vì là đây các chi tiết về uh, các... thứ em thấy nó cũng ok phải đấy ok đúng không à. đây các cái này đây, ờ, trông ờ, vẫn rất là đẹp đúng không đấy, những cái nút nó không bị mòn, không bị mòn không nhiều khi GLC bây giờ là dùng một thời gian nó hay bị mòn mấy cái à. uh, phím lên uh, xuống cửa kính gì gì đó nhưng mà GLK này 700 triệu rồi bây giờ mình à. mình đang uh, thích con xe to hơn chút uh, to hơn xem nào X5 7 chỗ. 7 chỗ anh ạ. À, 3.0. 207. Sản xuất 207 anh ạ. 207 sản xuất 207. Vâng. Nhưng mà vấn đề là chạy được bao nhiêu vạn rồi ạ? Con này chạy uh, à, 13 vạn rồi ạ. 13 vạn. Km zin đấy. Và thưa các bạn, à, giá cái mẫu xe này là 700 700 Thực ra đối với cái đời xe như thế này thì vâng. trên thị phải là... phải rất cứng Đúng Nói rồi. chung là phải rất cứng và đen nét thì mới được cái giá đấy và... Vâng. Còn nếu mà X5 mà chạy nó xa xa một tí thì bây giờ chắc thì khoảng 600 có hơn một tí thôi 600 cũng có đấy ạ à. 600. Đấy, hơn 600 đấy Trông xe to đẹp nhờ 7 chỗ mà nhìn cứng ăn B thì ừ. nó là xe sang rồi anh ừ, BMW này đây Chưa phát nào cứ cảm giác lái của B Đấy, Đấy Vô lăng này cũng về nhiều lắm rồi đây Ghế da Ghế da Boeing rồi đây mình ngồi cái ngồi ngồi BMW trông nó hoành tráng đấy, xe cao này. Nhựa nhiếc vẫn đẹp. Chung là chuốt thế nào mà đẹp thế. <laughs> Ờ, quan trọng là ờ, tùy tùy xe tùy xe đúng không? Ờ, nói chung ờ, có xe phải Đúng rồi, nói chung anh Dũng mà chọn xe thì ờ, cũng cũng kỹ lắm. Ừ. Cần số này đẹp này, vô lăng này. Đấy, logo quan trọng logo này. À. Logo là của BMW nhá. Rộng rãi. Ngồi cao. 700 triệu. Bắt đầu yêu rồi đấy, nhưng mà không biết xăng cộ mẫu xe này nào nói chung là đi những cái dòng này thì cũng cũng không phải ngợi lắm có 300 triệu đổ xăng chắc đi được hết tết <laughs> con này là 7 chỗ đúng rồi 7 chỗ Đó, có cả màn hình nhá à, các bạn có thể thấy là có cả màn hình này rồi mà cái ghế này có thể trượt lên trượt xuống được chứ à đấy trượt lên trượt xuống được mình bảo quái lạ sao lại đấy, trượt lên đấy, xoay màn hình lại rồi Da vẫn đẹp phết nhở Đẹp mà anh con này ờ, da B nội thất B thì ok ừ, lắm Da này, thành cửa các kiểu này và... Vâng. Chi tiết này ờ, ốp gỗ, ốp nhôm gì đấy này Trông vẫn rất là đẹp Cửa sổ trời thì panorama luôn Bây giờ cứ suốt ngày à, các mẫu xe thì cứ khoe panorama BMW các kiểu này Panorama từ 207 rồi Lâu lắm rồi Vậy thì tay ngồi à, Trông dáng ông chủ phết 700 triệu 700 triệu Được không anh em? Vốt cho em này nhỉ Rồi bây giờ mình sẽ Thôi nhưng mà xe Đức sang thì sang thật đấy Nhưng mà ở kia mình thấy có con Innova <laughs> Thánh Đây Thánh Innova này à, à, Thánh Innova này xem bao tiền nào Thánh Innova này là cũng 7 chỗ Tương đương với cả X, X5 luôn X5 nó cũng 7 ờ, chỗ. nhưng mà Innova cũng 7 chỗ Cũng bốn bánh, cũng vô lăng cũng 7 chỗ ngồi thương hiệu, thương hiệu ừ. mẫu xe này là số sàn đời 2 10 à, sản xuất 13 và là mười mấy triệu 515 515 à, nhưng mà mình à, mình vẫn phải quyết tâm là xe Đức cơ nhưng mà ờ, ở kia mình thấy có con Porsche kìa màu trắng cực đẹp luôn à, các bạn có thể thấy à, màu trắng này trắng ngọc trinh rất là đẹp luôn rồi, mẫu xe này là bao tiền nhỉ? Này à, em đang bán 2080 nhỉ? 2 tỷ 080 triệu 2 tỷ sản xuất 2011 2 tỷ 080 triệu vâng. à, mẫu mới bây giờ với những cái trang bị hơn cơ bản một chút là chính hãng là khoảng 5 tỷ tư 5 tỷ tư nhưng mẫu xe Post này nhá ờ, thiết kế ngoài thì có lẽ là không phải nói về vẻ đẹp của nó rồi nhưng mà bây giờ sẽ vào bên ờ, trong khoang xe xem ui rồi Sơn nội thất nó đẹp thế này Sản xuất 2011 nha các bạn Tính cho đến bây giờ là 8 năm có lẻ rồi Mà da rẻ Vẫn cực kỳ đẹp luôn Hồng hào luôn mà da, da xịn có khác sở rất là đẳng cấp Vô lăng này Đấy các bạn có thể quan sát Úi giời ngồi cái 700 ờ, thôi nhưng mà mình cũng phải ừ, Mon men lên ờ, những xe tiền tỷ các xem như thế nào Porsche này gen thể thao thì ờ, lúc nào cái đồng hồ vòng tua nó cũng nằm ở giữa luôn à, chìa khóa thì lúc nào cũng ờ, nằm bên trái này Đấy, đặc trưng của Porsche nhá à, thiết kế kiểu vơ tu, à, những phím bấm kiểu vơ tu trên các cái bảng điều khiển thì bây giờ thì uh, chuyển thành uh, các cái màn hình to touchpad hết rồi uh, mỗi cái nó cũng có một cái hay hôm vừa rồi thử cái mẫu uh, cây en mới thì uh, toàn màn hình cảm ứng thôi nhưng mà quay lại cái cây này thấy yêu thương cái phần này phết đẹp này mạnh mẽ luôn Đấy. các chế độ gài cầu vận hành đây rồi chế độ sport đây hỗ trợ vân vân đủ hết mà da đẹp quá bây giờ mình ra hàng cái sau xem có có có có gì vui không nào đẹp nói chung là post cứ phải cầm lái hoặc là, là đi trên đường mới thấy nó đẳng cấp như nào ngày xưa thì chính mình đã lái mẫu xe này đi ờ, mấy cái cung đường tây bắc rồi nói chung nó vượt quá nhẹ nhàng luôn không nghĩ là chạy đường đèo dốc luôn 10 12 phần trăm gì đấy nhỏ quá nhỏ với post thì những cái thử thách đấy là quá nhỏ luôn đẹp quá da rẻ này 2 tỷ 080 triệu nhá 280 rồi. rồi 2 tỷ 080 gấp 3 lần ngân sách của mình rồi Bây giờ mình ờ, mình thấy có em lấy Lexus ở đây à. Ui rồi GX470 Con này nếu mà nói về ờ, dòng gầm cao địa hình của Lexus thì nó phải đi vào huyền thoại luôn Giá xe này bây giờ là bao tiền đấy? Này em là ờ, sản xuất 2007 em đang ờ, bán tỷ 350 1 tỷ 350 mà sản xuất 2017 07 2, à, 2007 2007 BMW X5 bên kia cũng 2007 700 này 1350 có thể nói mẫu xe này giá vẫn gấp đôi mà tại à. sao nhá Lexus nó lại giữ giá thế nhỉ? ra cái dòng uh, à, Lexus này nó là Toyota của anh thì đồ ừ. các thứ nó đồ Toyota thì là sẽ rẻ hơn B Ừ, tức là cái độ phụ tùng các kiểu gì gì đấy đúng không? Độ lạnh của Lexus thì nó ừ. ok hơn B. Mà trong khi xe rồi điều kiện ở mình rồi đi nó cũng ờ, xả xạ vâng. lắm, xe sang người sót lắm. Ờ, B nó cũng Châu Âu, Mỹ rồi những cái vâng. nước phát triển thì đường nó đẹp long lanh, mượt dạ. mà đúng không? Đỗ xe kiểu nhiều khi đi cả tháng chả phải rửa. Chả phải rửa. Ừ Bây giờ thì ờ, mình xem nội thất em này từ 2007 nha các bạn 2007 cho đến bây giờ là 10 ờ, gần 12 năm rồi Gần 12 năm Ui ôi Nhưng mà da em này có bọc lại không nhỉ? Da này thì ờ, từ 2007 của anh mà một cái em này thì em có làm lại và mình có vệ sinh cho nó sạch ừ. đi nhỉ? Chứ còn da vẫn là da gốc luôn đúng không? Đấy thưa các bạn là da này từ 2007 luôn nhá Mà về chỉ vệ sinh lại thôi Chăm sóc bảo dưỡng thôi Này da xịn này Sờ rất sướng luôn Nếu như mà nói về sờ sướng thì sờ còn sướng hơn cả mẫu BMW X5 ờ, bên kia luôn Có thể nói là so sướng như post được đấy Còn các phần nhựa xem nào đấy, Phần nhựa phần nhựa trên này này Vẫn rất là đẹp Nói chung anh Dũng chọn xe được đấy Đây nha các bạn có thể thấy này chức năng uh, Ờ, các chế độ vận hành này mấy năm nay thì mới ờ, bắt đầu là quảng bá nhiều chứ ngày xưa Lexus 2007 này Comfort này Normal này Sport này rồi cái Sport gì đấy có thấy có bốn chế độ cơ còn uh, điều chỉnh uh, nâng hạ gầm này treo thể thao này hỗ trợ xuống dốc này gài cầu đấy, <laughs> đấy gài cầu nhá bây giờ thì thay bằng nút với cảm ứng hết rồi gần số Chung mẫu xe này à, trông yêu thương đấy ờ, Ngồi vào thì cũng cao giáo Bởi chỗ mỗi tội là cái mẫu xe này sao ra nó đẹp thế Cửa sổ trời này à, Rồi lê sớt linh này Nói chung là lê sợt ở Việt Nam nó cũng có cái chất riêng của nó Vô lăng Gỗ thì càng dùng càng bóng Đấy Đây gỗ đây Rồi nhựa đẹp Bảng điều khiển thì toàn phím hết cả thôi Phím là phím thôi LS500 vừa rồi mình toàn thấy phím mà Nhưng mà nhựa nha các bạn có thể nhìn thấy nhựa này Chuốt quà cái đẹp long lanh luôn Sau hơn 12 năm X5 còn 700 à, Và GX470 còn 1 tỷ tư đáng phải suy nghĩ đấy đáng phải suy nghĩ đấy có khi mình phải tính cái việc ờ, tăng ngân sách lên rồi ờ, ở cái hàng ghế sau này thì nó chật quá cho nên mình không vào được nhưng mà nó rất là rộng các bạn có thể thấy là da rẻ rất là đẹp thế cái mẫu này đẹp thế nhở mẫu này đẹp thế 645 à 640 anh ạ à 640 10, 64 sản xuất 214 vâng. mẫu xe này bao tiền Cooper con này em đang bán là 2 tỷ rưỡi đấy nhỉ 2 tỷ rưỡi thôi, nhiều tiền quá mua tặng bạn gái thôi mình không đi. <laughs> Nay mà lướt đường biển Đà Nẵng, Nha Trang hay những cung đường ven biển là nhất. Các bạn có thể uh, quan sát thấy là da rẻ rồi chi tiết ở trong cũng rất là đẹp. Thiết kế mẫu này thì gọi là mê mẩn luôn. Theo kiểu dạng grand mà. Rất đẹp. Thế cái mẫu uh, Lexus trắng trắng uh, IS250 IS250 Thế mẫu này là bao tiền nhỉ? Bán là 690 đấy 690 à. Vâng. Ờ Thế à, có 207 nhỉ Sản xuất 207 biển 4 số ấy à, Đây biển 4 số này 207 700 à, đấy các bạn thấy không bây giờ 7 700 triệu này mình có thể mua mẹc GLK 209 này X5 uh, 207 này thậm chí là Lexus toàn thương hiệu hạng sang thế thôi có nghĩa là 700 không chỉ ờ, đi mua mấy cái dòng xe bình dân nữa nhiều à, rất nhiều lựa chọn đúng không rất nhiều lựa chọn trong tầm uh, 700 à. xe mới thì có thể là Cerato Mazda 3 rồi đấy loanh quanh uh, thậm chí xe cũ lại mua lại ờ, cũng tiết kiệm được ờ, khớ khớ 12 phần trăm ờ, phí trước bạ này tiền biển là mất 20 triệu này Đấy, một cái xe cũ này chuyển tên bắt đầu khoảng loanh quanh 10 triệu Đấy. thôi bây giờ thì uh, theo các bạn thì uh, nên chọn mẫu xe nào nhà Hùng cũng rất băn khoăn mặc dù là dốc hết rồi nhưng mà 700 thôi còn 300 để tiêu Tết thì uh, GLK X5 hay là Lexus hay là đi vay ngân hàng làm con ờ, GX 470 nghe vẻ hợp lý em này tặng bạn gái chưa lấy sờ thôi à, các bạn nếu có ý kiến gì thì ờ, có thể ờ, hãy comment giúp mình bên dưới nhé thực sự là đang rất băn khoăn còn xin chúc các bạn có một à, chuẩn bị đón một cái Tết thật vui vẻ và sẽ sắm cho mình được những chiếc xế sang, xế gì đó miễn là yêu thích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.